trôi qua chẳng thể nào hiểu ra vì sao năm xưa người vội bước đi còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng mình khắc sâu bên chung dù nồng người thích khăn chen với ta vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay buôn ba nơi phong trần phiêu bạt gió xưa tận tâm can nỗi sầu bi như rằng xe huynh đệ ơi huynh đệ à cuộc sống có tốt không có khỏe không không chẳng hỏi ông về đây chẳng hỏi thăm thế sao phương trời nào cuộc sống anh có ổn khó nhân gian rộng lớn nước cờ anh từng bước đi bạn điều tâm tư vững tin anh thành công khi đông qua đi nhất định anh quay về về nơi nơi xưa cha mẹ già ngóng chờ kết thúc ngày tháng phiêu du về nơi chốn an yên làm đau thấu đêm đưa dù cây cùng chi kỷ No